Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh à, Nhà đất Hà Nội. Hôm nay à, tôi xin giới thiệu với các bạn một ngôi nhà khác của công ty bất động sản Việt Long tại à, khu vực Xuân Phương, Nam Từ Liêm. Đây hiện tại là tôi đang đứng ở phần trước ngõ của ngôi nhà này như các bạn có thể quan sát. À, toàn bộ phần ngõ này là được chúng tôi ốp gạch đỏ rất là sạch sẽ rồi. Đây là phần ngõ đi vào của ngôi nhà rộng 2,5 mét về phần thông tin của ngôi nhà thì ngôi nhà có diện tích là 35 mét vuông, xây 4 tầng và hiện tại đang được chúng tôi chào bán với giá là 2 tỷ 450 triệu đồng. Ngôi nhà có hướng đông bắc. À, chúng ta có thể nhìn thấy phần à, phía bên ngoài mặt tiền của ngôi nhà thì đời được chúng tôi ốp cửa đá granite màu đen vân mây rất là đẹp và phần à, cửa thì gồm có cửa hai lớp bên ngoài là cửa xếp inox còn à, bên à, trong là một lớp cửa gỗ được làm từ gỗ à, khuôn trò và cánh trò hết các bạn nhé và chúng ta có thể quan sát tiếp theo là phần là mặt tiền ngôi nhà thì đều được là sơn xanh đắp giả cột rất là đẹp rồi à, tiếp theo là tôi sẽ đưa các bạn vào bên trong à, tầng 1 của ngôi nhà đây đây chính là phần không gian à, của tầng 1 ngôi nhà thì à, phần không gian này sẽ được à, dùng để làm phòng khách đây chúng ta có thể quan sát từ phía bên trong ra phòng khách khá là rộng có thể cây bộ bàn ghế à, tivi và dùng để xe được bên trên này là phần trần thạch cao và có hệ thống chiếu sáng là đèn led tiếp theo là phần không gian của phòng bếp về phần không gian của phòng bếp thì ờ, sẽ bao gồm có tủ bếp này đây chúng ta có thể quan sát quan sát phần tủ bếp được làm từ gỗ sồi nga và phần ờ, mặt bếp thì, sẽ được làm từ đá granite đá tự nhiên và bên trên này là phần ờ, kính ốp bếp đây chúng ta có thể quan sát rất là đẹp và về phần chậu rửa thì sẽ được làm từ inox 304 hàng nhập khẩu và phía đặc biệt là của ngôi nhà này thì phía đằng sau nó có một cái khoảng lục không nên ờ, chúng ta có thể mở một cái cửa sổ ra để lấy thoáng và lấy sáng cho cái không gian của phòng tầng 1 này và bên ờ, không gian của phòng bếp thì cũng được chúng tôi ờ, làm dần này cao Đây, chúng ta có thể quan sát được phía bên trong ra ngôi nhà này chúng ta để có thang giữa à, chia hai phần à, phòng khách phía bên ngoài và phòng bếp à, bên trong rất là thích hợp với à, nhà có à, gia đình nhỏ hoặc là muốn phòng khách riêng à, biệt so với phòng bếp và tiếp theo đây là phần à, nhà vệ sinh của tầng 1 đây chúng ta có thể có một cái à, bồn cầu à, liền khối một cái vòi nước và bên trong này có hệ thống máy bơm để bơm nước lên à, trên tét à, nước của ngôi nhà và phía bên ngoài là chúng ta có một cái, cái nắp bể nữa các bạn nhé đây, phần nắp bể chúng Anh nhìn thấy kênh lên một chút đấy đây là phần nắp bể à, nước ngầm và tiếp theo là phần cầu thang Về phần cầu thang này thì chúng ta có thể quan sát là mặt bậc thì được chúng tôi ốp từ đá đen cổ bậc thì sẽ được ốp đá trắng rất là đẹp và tinh xảo phần uh, cầu thang thì sẽ có thanh trang trí là từ gỗ nghiệp và tiếp theo là về phần tay vịn của cầu thang ngôi nhà chúng ta quan sát cầu thang được làm từ gỗ trò đây, còn tiện cũng đều là gỗ hết tiếp theo là tôi sẽ đưa các bạn lên trên tầng 2 để quan sát kỹ hơn về phần ờ, thiết kế của tầng 2 trên tầng 2 của ngôi nhà thì ờ, hiện tại đang được chúng tôi ờ, chia làm hai phòng ngủ hai phòng ngủ rộng một phòng ngủ phía đằng trước đây và một phòng ngủ phía đằng sau chúng ta có thể quan sát bên dưới này, phần nền thì được chúng tôi ờ, ốp từ ờ, gỗ công nghiệp bên trên cũng có hệ thống trần thạch cao hệ thống chiếu sáng và cửa thông ờ, ra phía sau đây cửa hai lớp một lớp là cửa sắt một lớp là cửa nhựa loại thép có hệ thống đầu chờ của điều hòa và đây là cửa, cửa trong phòng thì được làm từ gỗ nhựa cao cấp là gỗ đây chúng ta quan sát tiếp theo là đi chúng ta sẽ đi sang nhà vệ sinh đây đây là nhà vệ sinh của tầng 2 cũng bao gồm à, bồn cầu hệ thống lavabo sen cây đầu chờ của à, bình nóng lạnh bên này là phần phòng ngủ bên ngoài chúng ta quan sát kỹ hơn cũng bao gồm các thiết bị như vậy ngôi nhà này cũng làm ở vị trí khá là à, thuận tiện cách ờ, đường 70 ờ, chỉ 300 ờ, mét thôi gần khu đô thị mới Xuân Phương đi lại lên các khu trung tâm rất là tiện qua trục đường chính đại lộ Thăng Long hoặc là trục đường Trịnh Văn Bô đường 70 và chia tiếp theo chúng ta sẽ lên trên tầng 3 trên tầng 3 thì cũng bao gồm các chia hai phòng và thiết kế các thiết bị cũng như vậy có khác một cái này cái sàn à, tầng 2 tầng 3 này chúng tôi ốp à, à, gạch là vân gỗ khác so với lại cái gạch ừ, cái nền của tầng 3 à, tầng 2 là gỗ công nghiệp gỗ công nghiệp còn phòng thì cũng giống như nhau thôi cửa phòng đây cũng làm từ cửa gỗ ờ, giả gỗ đây là phần nhà vệ sinh nào để đi nhìn từ bên trong coi kỹ hơn là cái phần là thiết bị vệ sinh Đấy các bạn về phần uh, ngôi nhà thì bên công ty chúng tôi có hỗ trợ vay vốn ngân hàng đối với các cái khách hàng nào có nhu cầu vay thì uh, có thể liên hệ chúng tôi để được tư vấn thêm về phần uh, hỗ trợ vay vốn ngân hàng đây là trên tầng 4 thì bao gồm chỗ đặt gói giặt đây bên ngoài này là phòng à, thờ đây, trong tay còn rác thì đằng sau này chính là sân phơi ngoài ra khu vực uh, trên này thì công ty tôi có xây ở khu um, Kim Hoàng Vân Canh uh, Di Trạch hoặc là bên Bắc Từ Liêm gần đại học ờ, công nghiệp nhổ hoặc là dưới hà đông nếu mà quý khách có nhu cầu mua nhà thì có thể liên hệ với tôi theo số điện thoại ở trên video hoặc là phần mô tả của video à, xin cảm ơn và hẹn gặp lại